Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một trung tâm mua sắm nổi tiếng tại à, Nagoya, Nhật Bản. Đây là khu mua sắm Osukano. Ở đây thì có bán rất nhiều loại à, hàng điện tử, đặc biệt là những hàng điện tử đã qua sử dụng. Thì đây là một khu mua sắm rất nhiều người nước ngoài đã đến đây mua. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người um, về Flycam. Hôm nay bọn mình sẽ đi đến trung tâm này để mua Playcam để làm video thì các bạn đón xem nha hôm nay mình sẽ vào trong cái ờ, à, Playcam mọi người mua Playcam nè đây là cửa hàng Playcam ô oh, Playcam Playcam cái này khoảng 10 ờ, triệu 10, 10 triệu nhưng mà cái loại này loại mới đâu để hỏi loại mới để gọi cái cái những cái đây là cái thời gian thời gian bay thời gian bay ở đâu ra 16 phút à thì à, hỏi hỏi cái nào mà um, hỏi cái mà 30 phút uh, cái mới ra là 30 phút để hỏi người ta mình coi thử tí đã mình coi thử tí bên kia cả rồi máy bên kia cả này cái này mình thì loại này e e này thì 21 ờ, phút cái này thì mắc cái này chua hơi chua tí để kiếm cái kia đâu 15 ăn cái này 21 phút ờ mà bích hai rồi vậy đó hả rồi đâu cái loại mới ra 199 không phải loại hai trăm mấy chục gram đó mình định mua cái mới ra cái ờ, Mavic Mini mới ra là thời gian bay là 30 phút Mở này hàng chắc là tháng 1 này nó bắt đầu mới xuất hành. Xin xin lỗi Mavic Mini này. này. nào. À, mua mua Mavic Mini はあれが Mavic Mini. Mua. Hiko時間30分じゃないかなえっ、ー、と日本仕様は18分です18分かはいああそうさ30分日本ないか日本はないですあそう、はい ở Nhật nó chỉ loại 18 loại 18 phút thôi ở nước ngoài nó mới là 30 phút chắc là ở, ở Nhật nó cái điện áp nó khác yeah. nên nó ờ nên, nên, nên chị chế 18 xem của em ừ. 16 phút kìa hả thì mua 16 à, phút à phim 10 18 phút à 18 phút 18 phút bay Để chơi cái <laughs> chơi kia 11 măng 11 măng luôn cái này 11 măng chơi cái này cho nó một trái cái này thì căng lắm <laughs> cái này là 10 à, cái này thời gian quay là 21 phút ở Việt Nam thì à, cái loại kia rẻ khoảng 5 năm ăn 10 triệu thôi mà tại ở Việt Nam là chạy điện áp khác nên nó, nó sẽ là 30 phút hả này, này con này này mắc à, chắc là hiện đại rồi cái này là e là cái loại này là giá là thuế thuế vô nữa hả à, combo combo đó là 11 11 lá chín 11 lá chín khoảng 12 lá mấy á quay 4K ờ, Nhưng mà máy anh thì ờ, nói chung là chỉ 1080 ờ, Full HP thôi Chứ máy tính máy, máy tính chịu không nổi Đọc chạy không nổi máy tính là khác luôn Mà cái thời gian bay này 21 phút Ờ Facebook ừ. Ừ. Hi これひ飛行時間21分。これ21分。 Bây giờ chơi này ờ, chơi này luôn hả? chơi này 12 măng, tổng là 12 măng mấy? Mua cái này. Cái này. 12 măng mấy mà cái ờ, tại vì ở Nhật thì nó không nó không có hỏi hỏi hỏi mốt bên gì Nam mà điện áp như thế nào được cái này sạc bình thường thôi ừ. mà nhiều nó cho chế độ sạc nó mình sạc điện thoại anh mua cái nào định mua cái mà trên mạng mới ra nhưng mà ở, ở Nhật nó chỉ 30 10 18 phút rồi điện áp nó khác nhau có là cái con là cái con hồi nãy à combo ờ, này combo battery ga à à hay ừ không ý là chắc nó không hiểu á nó không hiểu là ờ. mình sạc nhau ừ, ờ, chắc không chắc không không, không sao đâu cái này à, cục sạc cục sạc chắc là gì xài thì chịu rồi chắc là chịu được rồi bây giờ cái combo này qua thêm ba cục à, này nữa hai cục nhé hai cục thêm hai cục nữa là cục này một cục này bao nhiêu cục này là một măng á một lá đấy pin à, sạc vô em sạc vô sạc sạc vô はいこれコンボちょっとに種類ねコンボではいわかりましたちょっと用意しますはい用用用cái <laughs> giờ mình mà mua cái combo à, cái à, playcam này là 12 măng 12 măng kia của phòng 24 24 triệu cho, cho nó bay cái gì ngoại người ờ cũng như mì thôi mì cũng là mì mười mấy lá rồi mì cũng là mì bốn à? mười ba mang ai cho mượn một măng coi mười ba măng lượng à? Ê, riêng mang em riêng mang riêng sang mang à? chưa sang mai sang em quên chưa rút tiền rút tiền chưa đúng không Dư xong <laughs> Cuối cùng thế lên thêm 13 băng Vãi Hai Hai あの糸で大丈夫 thuế lên là 13 măng 26 triệu ờ, em cái cái này là xe chiến đấu xe chiến đấu chạy <laughs> chạy địa hình á à. trời đau lòng quá đau lòng thiệt á bao giờ cam hả ở ừ. về Việt Nam mua Việt Nam cái con kia 30 phút con về mini nè con con Việt Nam ở mini là chạy bay được 30 phút nhưng mà không biết xài bên Nhật sao nó bắt mua thẻ nhớ nữa thẻ nhớ sen máy thôi hai sen <laughs> hai sen thì sao đứng có đấy còn hay hay đủ mà đủ mà rồi xong đi về luôn chứ đâu nữa để, <laughs> ờ, để có tiền đi tàu về Ờ, mượn mượn hai đứa hai măng hả? Mượn hai đứa ừ. hai măng lại con nợ nữa. Đấy lát ra rút tiền trả luôn hay chứ 会計が13万3000と <laughs> đưa tiền mà nó rủng rủng đâu anh hay là anh mua ừ, chung muốn vô bàn họp của nó anh chắc cười luôn à, chết cừ còn <laughs> thiếu tiền cái đi thiếu tiền cái đi mọi người đi rút tiền anh chung hết tiền luôn hả anh chung còn trong hai chục măng còn trong chứ con thẻ chứ à nhưng mà má đời này buồn lắm <laughs> thôi dám khoe đừng đụng vô tháng sau có tiền thưởng coi như đắp vào ok ok chắc bữa trước 12 mang biết ờ, coi đấy. như đắp lại đó à nhưng mà nếu bọn em quay lại được thưởng à, à, ờ, quay lại được thưởng Chứ nếu mà mà thưởng 12 mang hay đắp lại bù lại thấy rồi đợt trước 10 thưởng 12 mang ừ. mà công ty này hay vậy không anh quay lại anh quay lại công ty em xin quay lại tháng sau con gửi về con số bạn vay tao đi cái hàng lý do ở nhà bạn có việc đột xuất nó vay được rồi tháng sau rồi lấy tổng cộng là 20 hơn 26 triệu đã ra đi mãi mãi <laughs> không bao giờ quay lại <laughs> không từ từ nếu mà có view thì nó sẽ quay lại ừ nếu mà mọi người à, thương à, thương à, bên kênh mình thì nhớ bấm vào like và subscribe <laughs> cảm bây giờ đã xong rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình video hôm nay là đau lớn lòng luôn nếu thấy hay phải à, like subscribe kênh mình mọi người nha tạm biệt và hẹn gặp lại đau lòng quá giờ bọn mình về đây bye bye nha giờ ai muốn mua gì nữa không ai mua gì nữa